cuộc đời con đã viết lên bao câu chuyện buồn con đã viết lên bao nhiêu nỗi khổ cho cha mẹ cho người thân cho bạn bè con đã viết lên các câu chuyện buồn bởi vì ta dần gì và thầy ơi trong trang sách viết lên những câu chuyện về ân nghĩa về lẽ sống cao thượng thầy người trên cho con chân lý cuộc đời thầy người truyền cho con ánh sáng trí tuệ như lai Thầy đã viết trang sách cuộc đời người thầy trí cả thay thế tôn truyền bá đạo màu tùy duyên hóa độ vô cầu làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sinh thầy ơi trong trang sách cuộc đời cho cha mẹ cho người thân cho bạn bè con đã viết lên kẻ sống cao thượng thầy người dạy cho con chân lý cuộc đời thầy người truyền cho con